đây là một câu hỏi mà từ xưa tới nay không ít người tranh luận và tìm câu trả lời. Nhưng liệu mấy ai có thể chứng minh được sự tồn tại của Phật Đạo Thần? Trên thế gian này, đôi khi những gì nghe tận tai, nhìn tận mắt không hẳn đã đáng tin. Duy chỉ có dùng tâm mà cảm nhận, lĩnh hội mới mong thấu hiểu được điều huyền diệu phía sau. Tâm linh cuộc sống xin chào quý khán thính giả. Nhiều năm trước, Tại một hội trường lớn có vị học giả tuyên bố với mọi người rằng Phật là tuyệt đối không tồn tại. Lúc mọi người muốn ông chứng minh lời mình nói là đúng, học giả nọ liền cao giọng nói như thách thức Đức Phật. Đức Phật quả thực người có linh thì hãy xuống đây, trước mặt rất đông mọi người hãy giết chết ta đi. Khi ấy chúng tôi sẽ tin là người thực sự tồn tại. Ông ta yên lặng trong mấy phút như có ý chờ đợi. Đương nhiên là Đức Phật không hiển linh để giết chết ông ta. Học giả nọ liền bước đi quanh sân khấu một vòng, đưa mắt nhìn khán phòng một lượt rồi nói, mọi người thấy rồi đấy, Đức Phật vốn dĩ là không tồn tại. Cả khán phòng ban đầu lặng yên, rồi dâm gian những tiếng xì xào, bàn tán. Vào đúng lúc ấy, có một người phụ nữ đứng dậy giữa đám đông, trông bộ dạng có vẻ như là người vùng quê bà tiến gần lên sân khấu, ngước nhìn học giả nọ và nói Tiên sinh, lý luận của ông rất cao minh, ông là một học giả uyên bác. Còn tôi chỉ là một phụ nữ quê mùa, không thể phản bác lại ông. Tôi chỉ muốn nói là từ trước đến nay tôi vẫn luôn luôn tin vào thần Phật, tin vào những lời dạy bảo của Ngài và cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi đã có được một cuộc sống thực sự bình yên và hạnh phúc. Tôi muốn hỏi ông, nếu khi chết đi tôi phát hiện rằng những gì mình tin vào Đức Phật trước đây hết thảy đều không tồn tại, vậy tôi sẽ mất đi cái gì đây? Vị học giả suy nghĩ một hồi lâu, cả hội trường yên lặng, người nghe rất đồng tình với suy luận này. Ngay cả vị học giả nọ cũng thán phục trong lòng. Ông thấp giọng trả lời, khi đã chết đi rồi thì mọi thứ đều là hư vô cả, còn được mất gì đây? Phu nhân, ta nghĩ bà không bị tổn thất gì cả. Người phụ nữ nọ mỉm cười, lại nói, cảm ơn ông. Nhưng tôi vẫn còn một câu nữa muốn nói. Thưa ông, nếu khi chết đi và thấy những gì Đức Phật dăn dạy là đúng sự thật, lục đạo luân hồi là có tồn tại thật, khi ấy ông sẽ mất những gì? Vị học giả suy nghĩ một hồi lâu mà chẳng nói được lời nào con mắt thịt chỉ có khả năng hạn hữu và nó dẫn người ta đến một cực đoan. Phủ nhận tất cả những gì không nhìn thấy, không thấy thì không tin. Ngày nay, do ảnh hưởng của thuyết vô thần, nhiều người cũng nghi hoặc sự tồn tại của thần Phật. Họ chỉ tin vào khoa học thực chứng. Bất kể là con người có tin vào thần Phật hay không thì thần Phật vẫn luôn tồn tại, từ bi bảo hộ chúng sinh. Thần Phật là những sinh mệnh cao cấp ở cảnh giới và tầng thứ siêu xuất con người, lẽ nào chỉ một câu nói của con người là có thể quyết định họ có thật hay không? Đó chỉ là con người đang vọng tưởng vậy thôi. Con người cho rằng ý chí của mình có thể quyết định được tất cả. Kỳ thực, sinh mệnh người ta quá ư nhỏ bé, yếu ớt, khác nào hạt bụi của vũ trụ. Người tin thần Phật làm theo giáo huấn của thần Phật, sống lương thiện, chân thành, nhẫn chịu, khoan dung, Họ không chỉ có được phúc báo trong tương lai mà còn có được nội tâm an hòa, hạnh phúc trong hiện tại. Dù họ xuất thân quê mùa hay địa vị rất đối bình thường, nhưng chẳng phải họ chính là những người khôn ngoan nhất hay sao? Đạo đức suy đổi gây đại họa, thần Phật giang tay cứu độ ai? Câu chuyện dưới đây xảy ra vào một thời rất xưa, xưa lắm rồi. Thời ấy, Vùng đất mà ngày nay là ốc đảo nằm trong sa mạc Gobi đã từng là nơi đất đai màu mỡ, hoa trái bốn mùa. Nơi đây có hai bộ lạc cùng sinh sống, họ thân thiết và hòa thuận như anh với em. Nhưng rồi dần dần, khi chuẩn mực đạo đức ngày một suy đổi, hai bộ lạc đã không còn thuận hòa như trước nữa. Giữa họ bắt đầu xảy ra tranh chấp, rồi xung đột, chiến tranh, mảnh đất hiền hòa nay cũng nhuốm màu máu đỏ. Bởi nhân tâm suy thoái nên khắp nơi đâu đâu cũng cuồn cuộn một màu đen nghiệp lực. Để cứu vớt họ, một vị thần đã giáng hạ xuống nhân gian trong dáng vẻ của một đạo sĩ. Ông không quản dụng tâm khó nhọc, đối mặt với lòng người hiểm ác ông vẫn kiên trì giảng cho họ về các đạo lý nhân sinh, dạy họ biết chân quý sinh mệnh, trọng đức, hành thiện và sống tốt hơn mỗi ngày. Nhưng dẫu đạo sĩ có từ bi khổ nhọc đến đâu, ông vẫn phải bất lực khi nhận ra rằng con người thật sự rất khó cứu độ. Họ không những không nghe lời đạo lý mà còn tìm mọi cách hãm hại ông. Cuối cùng, vị đạo sĩ buộc phải nói với họ sẽ có một thảm họa xảy ra trên mảnh đất này, biến nơi đây thành một hoang mạc lớn và những ai hành ác sẽ bị trừng phạt vì hành động của mình. Hầu hết những người trong bộ lạc đều làm ngơ trước điều này họ thậm chí còn chế nhạo và ném đá vào ông. Chỉ có một vài đứa trẻ tin rằng ông là thần tiên từ thiên thượng, chúng quỳ xuống xin được theo lời chỉ dẫn của ông. Vị đạo sĩ mỉm cười hiền từ, ta sẽ đưa các con tới một nơi an toàn vào tối nay. Bất kể điều gì xảy ra, các con chỉ cần nằm ở đó và nghĩ về ta, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, các con phải giữ kín chuyện này nếu tiết lộ thiên cơ, các con sẽ phải chịu chung số phận như những người còn lại. Đêm hôm đó, một trận bão cát nổi lên, cả vùng đất trù phú nhanh chóng chôn vùi trong biển cát. Mọi thứ rồi cũng qua đi, chỉ còn lại hoang mạc mênh mông cát trắng. Từng đụn cát nhấp nhô, từng sóng cát mịt mù, ai có thể biết rằng bên dưới khung cảnh hùng vĩ của Đại Mạc ấy lại là một bí mật đau thương. Khi vị đạo sĩ trông thấy cảnh này, ông bật khóc. Ông có thể làm gì đây? Đó là lựa chọn của họ vì họ đã không thể trân quý chính bản thân mình. Mặt trời lại mọc như chưa hề có chuyện gì xảy ra, những đứa trẻ cũng vừa thức giấc. Chúng kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy sa mạc. Rồi chúng bật khóc. Vị đạo sĩ hỏi tại sao con khóc? Những đứa trẻ nói rằng chúng khóc thương cho những người trong bộ lạc, chỉ vì quá chấp mê bất ngộ, họ đã phải chịu nhận kết cục bi thảm, vĩnh viễn chôn vùi trong cát. Những đứa trẻ này, bởi tâm hồn quá thánh thiện, nên nước mắt của chúng rơi xuống đâu thì nơi đó mọc lên những đám cỏ xanh gì. Cỏ vẫn đứng vững ngay cả khi gió mạnh ào ạt thổi, vẫn xanh mướt ngay cả khi nắng đại mạc đốt thiêu. Đạo sĩ hướng dẫn những đứa trẻ tu luyện, ông dạy chúng ngồi thiền. Nhưng giữa đại mạc này, chúng cũng cần phải có đồ ăn, thức uống, trong khi ông lại không thể dùng thần thông để tạo ra những thứ ấy. Bởi thiên thượng có chỉ dụ rằng, sa mạc xuất hiện là bởi đạo đức của con người đã suy đổi. Bất cứ ai muốn tu luyện tại đây đều phải kiên định và có niềm tin mạnh mẽ mới có thể trở về. Đạo sĩ hiểu rằng những đứa trẻ thiện lương này phải trải qua một cuộc khảo nghiệm khắt khe để chứng tỏ chúng có đủ chính kiến, niềm tin và kiên định. Ông bèn nói, ta buộc phải rời đi trong một đoạn thời gian, các con hãy ở đây tu luyện, nhất định phải tinh tấn, đừng bao giờ buông lơi, rồi ông biến mất. Lúc đầu, những đứa trẻ rất kiên định, nhưng sau đó, một số không thể chịu được cơn đói và bỏ đi tìm thức ăn. Chúng bị lạc trong bão cát rồi chôn vùi trong cát. Một số còn lại thì mải mê vui chơi, chúng không còn nghĩ đến tu luyện nữa và bị chết trong sa mạc. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một đứa trẻ. Trong lòng cậu luôn nghĩ về tu luyện, dẫu hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu cậu bé vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào sư phụ của mình. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng cậu vẫn ngồi đó thiền định, mặc kệ cơn đói khát mặc kệ gió cắt đang gào thét như muốn chôn vùi mình. Ngay cả khi mắt và mũi dính đầy cắt, cậu vẫn ngồi đả tọa tại đó. Bên tai cậu luôn văng vẳng lời dặn dò của sư phụ, nhất định phải tinh tấn, đừng bao giờ buông lơi. Dần dần, khi môi khô và nứt nẻ, cơ thể bắt đầu mất nước, cậu vẫn nghĩ, dẫu điều gì xảy ra, ta vẫn phải tu luyện, ngay cả có mất đi mạng sống chăng nữa điều sư phụ nói là đúng. Ngài đã cho ta hiểu pháp lý và ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, vậy nên ta không cần đòi hỏi gì khác. Trong thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết, cậu bé vẫn không bận tâm về những được và mất. Niềm tin của cậu dấu vô hình, nhưng lại có sức mạnh làm cảm động đất trời. Một nữ thần áo trắng xuất hiện trên bầu trời, Ngài đã vì niềm tin của cậu mà rơi lệ. Nữ thần ngước mắt lên nhìn mặt trăng lưỡi liềm, rồi ngài vẫy tay và một con suối hình lưỡi liềm với dòng nước trong mắt xuất hiện trước mặt cậu bé. Nữ thần lại vẫy tay lần nữa, trên đại mạc bỗng hiện lên cây xanh, ao cá với vịt ngan bơi lội. Vào thời điểm ấy, vị đạo sĩ trở lại. Ông cười với cậu bé và nói, Con trai, con đã vượt qua khảo nghiệm, Giờ thì con đã đắc chính quả và cũng để lại một tấm gương sáng cho hậu thế. Mọi thứ sẽ còn tiếp tục tại đây và dòng suối lưỡi liềm sẽ không bao giờ cạn cho đến khi tiêu chuẩn đạo đức của con người trượt dốc, nó sẽ dần dần cạn đi. Dòng suối này là một lời nhắc nhở cho nhân thế. Sau này, nơi ốc đảo có thêm nhiều người sinh sống, thậm chí các ngôi chùa cũng xuất hiện quanh dòng suối này hậu nhân không còn nhớ tới trang sử bi thương ngoài một dòng suối trong mắt hình mặt trăng lưỡi liềm. Họ đã phỏng theo hình dáng mà đặt tên cho dòng suối ấy là Nguyệt Nha Tuyền. Giờ đây, cát gió Đại Mạc đã phủ mở lớp bụi thời gian, nhưng dòng suối Nguyệt Nha thì vẫn còn ở đó như một lời nhắn nhủ. Khi con người không còn xứng đáng là người nữa, thì những gì họ phải đối mặt chính là sự hủy diệt. Để cứu rỗi những linh hồn lầm lạc, thì duy nhất chỉ có trọng đức hành thiện, tu luyện kiên định mới có thể thực sự làm lay chuyển đất trời. Ngày hôm nay, Đại Pháp khai truyền giữa thế sự rối ren, giữa nhân tâm suy đổi, giữa dòng đời trong đục, vẫn có những con người thầm lặng đang cố lội ngược dòng để tìm về với bản tính ban sơ thuần phát của mình. Họ tin vào tu luyện, tin rằng chân thiện nhẫn là giá trị vĩnh hằng để cứu rỗi thế gian này